đây con xin ờ, kẹp cái mic ngay chỗ này cho bà nha để con dễ nói chuyện cái micro Trời cái gì vậy cái micro cái micro để dễ nói để con ờ, hai bà cháu mình nói chuyện rồi chứ không có gì cả ờ, để làm gì vậy để nói chuyện rồi à, để đi chút nữa con lấy ra dạ. mấy gà bà khỏe không dạ, Mà tuổi sao nó khó ngủ dạ Liêm ơi ginh đồ vào vô cũ. dạ kinh đồ vô giùm anh đi lem rồi cầm máy giùm anh nha Ngày không có sao Dạ Rồi ai hỗ trợ bà ở trên này vậy? Bà về lên đây ở vậy? Có thằng nhỏ cháu nội mình nó đi chơi tối ngày ơi à, em con nó kinh đồ vô cho bà mấy bữa gài thì ờ, cháu của bà về ở ờ, với bà rồi nên hoàn cảnh của bà thì Phước sẽ thăm định kỳ hàng tháng và sẽ không có ờ, cho tiền nhiều nha cô chú anh chị vì cháu của bà về cũng sẽ sukana của bà hết giờ mình chỉ có việc cho nhu yếu phẩm thôi đấy kính lại đây là liêm mình ờ, mở ra cho bà có gì để bà dùng rồi để đó đi để đó đi rồi cầm cái máy quay giùm anh nha rồi à, để để đó đi để đó đi bà để đi con bà nói chuyện không có gì cả dạ, dạ ngồi đi bà đây ấy đấy à, chỉnh cái giọng lại ờ à, đúng rồi đây nè bữa nay ghé thăm bà có ờ, mua cháo cho bà nè cá mồi rồi luôn sữa cà phê nói chung là nhu yếu phẩm sao sao bà là do là do mình uh, bệnh nữa hay sao đó bà hai chị bệnh nữa hay sao bà hai thì nó cũng bệnh thì không có đi đâu được nhất hai cái giò không có đi à. đâu được hết trơn rồi ai hỗ trợ cho bà lên ờ, trên này ở vậy lúc trước mình ở cặp với bên kia mà đợt rồi con gặp bên kia dạ. giận thấy bên kia người ta tháo dở hết trơn rồi người ta sao mà ở trong cái nhà này rồi ai dựng cho bà vậy nói lớn lớn hơn dạ dạ <laughs> tôi nghe cậu dạ. nói lớn lớn tôi nghe đi ai ai dựng cho bà cái nhà ở đây dạ? ai hả dạ à, thằng tiên này hay xong á cái này của Di nữa ờ rồi mất chuông đây nè nói thôi giờ không có chở gì ở đây đi à. cúng kiến ở đây rồi mới ở đây đó à tức là mình về từ mé sông kia lên đây dạ dạ tôi cúng ở đi nghệ là ở sông hồi đó bà bà gì của nó ở à. đây rồi nó kêu tôi ở đây nó biểu tôi phải mua à, tôm thịt rồi rượu rồi, rồi đem cúng rồi mới cả cái nhà ở à tức là mình cúng ở đây là tết đồng thổ là giáp năm rồi đúng rồi đợt trước con ghé con dạ. thăm bà là con thấy ở dưới mé sông kia mà dạ nè có gửi cho bà bà hai bà hai dạ. gửi cho bà đồ nè dạ nhu yếu phẩm đồ để bà dùng dạ. cơm nước dạ thấy không mà thấy rõ không chưa cảm ơn bà trời ơi xui mừng bà năm nay à, bà năm nay là cỡ khoảng 93 tuổi nha cô chú anh chị dạ. 93 hay 94 gì rồi ừ. buồn ha nằm về mình nên buồn ha dạ ở nhà tối ngày mình vậy thằng nhỏ nó đi rồi dạ có gì rồi đó, như phước nói rồi những dạ, ở ờ, trong clip clip trước nữa nó, nó yeah. Dạ ai kêu ơi. gì á thì nó mừng không mừng nè rồi thôi ừ dạ em ghé thăm bà hay gì ai kêu gì mừng thì nó lợi nó mừng còn không có kêu rồi thôi bà dời lên đây ở rồi em dạ để anh thăm bà xong chút xíu rồi em vô nha dạ à vậy đó hả dạ, trời ơi quá trời đồ rồi bữa nay uh, vô mánh rồi bà hai ơi chi có cái chị kia ghé để gửi đồ cho bà dạ. nè chị dạ. cũng là sữa mì trời ở đây anh cũng mới mua một nồi rồi dạ. này dùng là đã luôn đây cái bịch này là của chị đó dạ. <laughs> em cảm ơn chị nhiều nha dạ. rồi rồi ok bà, bà bị lãng tai không nghe dạ, đâu cảm ơn rồi bà gửi lời cảm ơn chị nha dạ, bà ơi tuổi ngày không có nghe đi muốn đi hoài mà đi không được hai cái giò nó nhức cái nó mệt dạ rồi không dám đi đâu hết chứ ngồi đi ngó xe vậy chứ ờ không có làm gì hết trơn con hey, này nó để đây bà, bà thấy dạ. À, không biết cái gì rồi nãy bà gờ hoài thôi đây để con cầm cho dạ anh cháu bà hả dạ đó thằng cháu nó đi vô thăm gửi đồ rồi cho bà nó thằng đêm nó rất ốc à. Bám, rồi nó đi về <laughs> đêm nào cũng lội đi bắt ít con bán kiếm tiền ờ. thuốc rồi hút dạ thôi vậy bà cũng giữ gìn sức khỏe nha dạ nó chạy nó ờ, thăm vậy rồi ờ, xin mới mới mới mới hỏi này cách mà dạ ở đủ rồi nó không có đi đâu xa chứ lẫn quẩn đây vậy à rồi là chạy gì đi bắt ốc gì đi chừng hai tiếng hồ chạy gì kêu tôi là <laughs> nội ơi nội đâu à thức ngủ nội thức ờ vô ông tôi nó đi bắt sáng được dài bà ký nó sách dạ. chợ nó bán chín ba đúng rồi đợt yeah. Dạ. À, năm rồi là em ghé thăm là bà còn yeah. Ờ, dạ. 92 tuổi yeah. là ở dưới mé sông á dạ. nãy chạy lạc lạc đường à, phước à, chỉ đường cho cô chú anh chị thăm bà rất là dễ nha à, mình chạy vô à, đi quốc lộ hướng quốc lộ 61 c mình đi uh, quẹo vào uh, khu du lịch tràng gừa xong rồi chạy thẳng vào rồi mình hỏi người ta cây cầu vàng ngựa ở đâu chạy qua cầu vàng ngựa xíu là hỏi nhà bà hay đến ai cũng biết hết chứ bà ở đây là nổi tiếng luôn nổi tiếng là do làm sao mới nổi tiếng phải không tại nghèo khổ quá mới nổi tiếng <laughs> nói chơi nha nghe con nói gì không không nghe không nghe không nghe thôi vậy không bắt lỗi được <laughs> rồi thôi vậy phước ờ, cũng uh, xin chào cô chú anh chị và các bạn nha à, cũng uh, như là hàng tháng thì Phước sẽ đều ghé thăm bà đều đặn gửi nhu yếu phẩm để hỗ trợ cho bà biết quá biết ừ, dạ không biết sống chi gì hoài không biết bảo bà con của bác hoài <laughs> bà có uống cà phê bà có uống cà phê sữa rồi à, dạ, ổn không bà. Dạ. cà phê sữa đồ uống rồi được không cà phê đồ còn uống không với sữa đồ có uống được không á bà dạ cà phê uống thì sự hứa được được cũng được à ta cũng có cho sự hứa hoài bà dạ. con cũng lợi ta cho dạ vậy con chúc sức khỏe bà nha dạ Ê, cảm ơn cậu cảm ơn cậu dạ dạ dạ rồi bye bye và hẹn gặp lại ạ à. bye bye cô chú nha <laughs>